Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của bên cửa hàng Vua Phụ Kiện Việt Hôm nay thì mình sẽ lên cho các bạn một cái sản phẩm rất là mới đến từ thương hiệu của InnoStyle Một mẫu sạc dự phòng dung lượng 10.000 mAh Như cái thông số ở trên thì cũng có ghi các bạn nhé Sạc cho iPhone 8 trở lên thì khi mà mình sử dụng từ không sạc từ 0 đến 50% chỉ hết 30 phút Đây là một mẫu sạc có hỗ trợ công suất tối đa lên đến 20W khi các bạn sử dụng chân PD ở đây ạ Ngoài ra thì sạc còn hỗ trợ cho các bạn một cổng USB hỗ trợ tối đa 18W để sạc nhanh cho các dòng điện thoại như là Samsung hay là các dòng điện thoại có hỗ trợ sạc nhanh các bạn nhé. Đầu vào thì mình có thể uh, lựa chọn nó đầu PD như này hoặc là đầu micro ở giữa. Một sản phẩm màu đen đến từ thương hiệu InnoStyle. Ngoài ra là dưới này sẽ có một uh, điểm để các bạn có thể sử dụng để móc dây vào đây để mình mang theo Điểm đặc trưng tiếp theo của chiếc sạc InnoStyle này là cực kỳ nhỏ gọn, dung lượng là 10.000 nhưng mà cực kỳ mỏng. Các bạn mang theo khi mà bạn sử dụng để sạc cho điện thoại có thể để dưới điện thoại cũng như mang theo túi sách đi du lịch thì rất là gọn và nhẹ nhé. Đó đây là một vài cái thông số của cái sản phẩm InnoStyle này. Thì đây là một cái sản phẩm có tên là IP20PD Black các bạn nhé, dung lượng là 10.000 này. Cổng micro thì hỗ trợ uh, sạc đầu vào nó sẽ là 5V 2A hoặc là 9V 2A sạc PD sạc chân si đấy ạ đầu vào các bạn sử dụng để sạc cho nó thì sẽ hỗ trợ tối đa là 18W này với cổng C output tức là cổng PD để sạc ra thì hỗ trợ tối đa là sẽ là 20W còn cổng USB sạc ra sẽ hỗ trợ tối đa là 18W các bạn nhé rất là gọn nhẹ tiện đó sản phẩm thì đang có sẵn tại cửa hàng vua phụ kiện Việt ngã tư Phú Yên các bạn cần một ờ, mẫu sạc dung lượng vừa phải là 10.000 mà cần nhỏ gọn thì sở hữu ngay em này nhé các bạn chỉ cần comment hoặc để lại số điện thoại thì bên mình sẽ chủ động liên hệ và hỗ trợ ship code toàn quốc nha cảm ơn các bạn đã theo dõi video